Hello, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Hưng Riverside. À, um, trong quá trình mà mình hướng dẫn nó có nhiều bạn là thắc mắc là không biết làm sao để KYC cho đúng và thông thường thì các bạn thường là phải KYC lại thì mới thành công để à, được nhận thưởng. Thì hôm nay mình làm video mình à, à, hướng dẫn các bạn, hỗ trợ các bạn cách KYC một cách chuẩn chỉnh như các bạn. Rồi, ok. Thì bây giờ à, làm thế nào để KYC? Mình vào luôn ha thì đầu tiên các bạn muốn KYC thành công thì à, đầu tiên các bạn vào mục này này các bạn vào mục hình người này thấy không vào mục hình người à, mình nhấn vào mục cài đặt mình đang hỗ trợ ở trên máy tính và à, trình Android ha các bạn còn trình iOS xíu nữa mình hướng dẫn tiếp sau đó các bạn vào mục xác minh ID mục verify này rồi ok cái mục uh, xác minh verify này thì các các bạn thấy là Ờ, hiện tại thì mình đã KYC thành công rồi cho nên là nó không có các cái bước để hướng dẫn. Chính vì vậy cho nên là mình hỗ trợ các bạn thông qua các cái, ờ, thông qua cái cái, a, ờ, các cái ảnh chụp mà mình đã hướng dẫn và hỗ trợ các bạn, à, à, các bạn, à, thành viên của mình là KYC thành công nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn vào đây nè. Rồi, đối với, a, à, trình Android và máy tính. Ừm, trình Android máy tính ha thì khi mà các bạn à, đăng nhập vào trong à, trình Android hoặc là máy tính đối với à, trường hợp này mình hướng dẫn cái trình Android rồi thì đối với Android á, thì các bạn nhấn vào đây nè nhấn vào trang chủ nè đúng không các bạn nhấn vào trang chủ ha rồi sau khi các bạn nhấn vào trang chủ các bạn tiếp tục nó chuyển ra cho bạn một cái giao diện như thế này thì các bạn có cái chữ web ở đây là các bạn nhấn vào chữ web đó ở đây à, nhấn vào chữ web thôi các bạn các bạn nhấn vào chữ web ha rồi sau khi mà nhấn vào chữ web các bạn à, thấy có hình mặt người nhỏ xíu đây này đó nhỏ xíu đây tìm ở cái góc bên phải trên cùng á xong rồi các bạn à, đó mình zoom lớn lên mình zoom lớn lên thì mình thấy cái hình mặt người nhỏ nhỏ này đó là mình mở lên rồi sau đó à, khi mà nhấn vào thì các bạn hiện thấy cái mục là cài đặt tài khoản các bạn nhấn vào mục cài đặt tài khoản sau khi nhấn vào mục à, cài đặt tài khoản xong á rồi các bạn thấy cái mục là xác minh ID cái mục là xác minh ID ở góc bên phải trên cùng ha xác minh ID các bạn nhấn vào cái dòng màu xanh nhấn vào ok xong rồi các bạn à, tiếp tục nó sẽ chuyển các bạn qua một cái giao diện mới cái giao diện này á thì à, có quốc tịch các bạn chọn là Việt Nam họ thì các bạn là đặt ví dụ như họ Nguyễn à, họ và tên á lưu ý họ và tên các bạn bắt buộc phải viết hoa các bạn các bạn sẽ viết hoa à, trong trường hợp này á, là viết hoa không dấu nhưng mà cách tốt nhất là các bạn viết hoa có dấu ha sẽ tốt hơn nữa nếu các bạn viết hoa có dấu đó bắt buộc phải viết hoa nha các bạn viết thường là là là người ta viết thường là người ta không có chịu đó phải viết hoa ok viết hoa ha rồi ở đây nó có các cái mục khi mà bạn sổ xuống nó có các cái mục là mục ID card là tức là chứng minh thư này uh, driver license là bằng lái xe passport là hộ chiếu và các cái mục khác ví dụ như là căn cước công dân thì thông thường là các bạn hay à, có à, chứng minh nhân dân thì các bạn chọn mục ID card xong sau đó các bạn nhập cái số à, số số à, ID tương ứng là số chứng minh nhân nhân tương ứng mà ha ở xong các bạn nhấn à, nút màu xanh sau khi nhấn nút màu xanh xong á nó sẽ chuyển qua một cái à, giao diện mới rồi đây là một cái ví dụ cụ thể cho các bạn ha thế uh, rõ ràng ví dụ mình là người Việt thì mình uh, chọn quốc tịch Việt Nam họ thì mình ghi ví dụ như mình là Nguyễn Văn Hưng thì mình sẽ ghi họ là họ Nguyễn tên là Văn Hưng ok chưa các đó, viết hoa không dấu hay viết hoa có dấu cũng được viết hoa có dấu càng tốt giống chứng minh thư là càng tốt nha các bạn đó bắt buộc phải viết hoa nha viết thường á viết thường là không có Kawasi không thành công đâu rồi tương ứng như vậy chọn một chứng minh thư thì nhập số chứng minh thư tương ứng rồi nhấn gửi rồi tiếp tục khi nó qua xong rồi nó chuyển hướng cho bạn tới một cái giao diện đó tới một cái giao diện gọi là xác thực nâng cao xác thực nâng cao các bạn đó các bạn chọn mục bên phải là xác thực nâng cao ha rồi ok sau khi chọn xác thực nâng cao xong nó chuyển tới một cái giao diện như thế này đây là bước quan trọng nhất và quan trọng nhất quyết định là mình à, KYC có thành công hay không này các bạn thì cái ô ở trên đó cái ô ở trên nó là ảnh mặt trước chứng minh thư ha ảnh mặt trước chứng minh thư các bạn chụp mặt trước chứng minh thư chụp rõ ràng đọc được chữ và đầy đủ cái này rất quan trọng ạ phải rõ ràng không mờ đọc rõ được chữ một cách dễ dàng thì người ta mới chịu còn nếu như mà mờ người ta đọc không được thì mình thao quay xin được nha các bạn rồi tiếp tục ô ở dưới cái ô ở dưới ở đây nó chứa ba thành phần thứ nhất là chân dung này thứ nhất là chân dung thứ hai là cái à, mặt trước chứng minh thư mặt trước chứng minh thư mặt trước chứng minh thư này cũng phải đọc được rõ chữ thì nó mới chịu ha rồi thứ ba là một cái tờ giấy một cái tờ giấy ghi là họ và tên này ghi năm roi global ghi ngày tháng năm Kawasi ví dụ như mình Kawasi ngày hôm nay là ngày à, à, 18 tháng 8 năm 2021 thì các bạn ghi ở đây là 18 tháng 8 2021 ok cho bạn đó ok ha rồi mình nhấn gửi sau khi mình nhấn gửi xong á nó chuyển hướng qua đây nè mình, à, mình nhấn gửi tuy nhiên là để hỗ trợ các bạn tốt hơn á thì mình à, phân tích hình ảnh thực tế luôn á các bạn các bạn phải chụp cho đủ thành phần như thế này thứ nhất là chân dung này. thứ hai là mặt trước chứng minh thư thứ ba là một cái tờ giấy trắng tờ giấy trắng này ghi ba thành phần tờ giấy trắng này ghi là họ và tên ví dụ như mình là Nguyễn Văn Hưng viết hoa có dấu là tốt nhất rồi viết hoa có dấu là tốt nhất đó, nãy nãy ở lúc nãy các bạn viết là viết hoa có dấu thì ở đây cũng bạn cũng phải viết hoa có dấu còn nếu viết hoa không dấu thì ở đây cũng viết hoa không dấu nó phải à, nó phải gọi là tương ứng các bạn tương ứng nó nhất quán ha rồi đối với chứng minh thư chứng minh thư ở đây á, bạn lưu ý là trên hình chụp nó không rõ nhưng mà trên thực tế là phải rõ đọc rõ chứng minh thư thì Kawasi mới được các bạn và lưu ý là cái ngón tay này nè đừng có che các cái chữ trên chứng minh thư ha bạn mà che chữ trên chứng minh thư là mình cầm máy máy thôi cầm máy máy che chữ ở trên chứng minh thư là bạn KVC sẽ không thành công đó rất nhiều bạn chụp ảnh cho mình và kêu là tại sao không KVC thành công thì đó là lý do các bạn đó thứ nhất là không viết hoa thứ hai là trên chứng minh thư đọc chữ không được ok ha rồi đây mình cho các bạn xem một cái ảnh à, minh họa ha minh họa ví dụ đây ba thành phần họ và tên năm roi global rồi ngày tháng KVC thấy giờ ok chưa bạn và ngoài ra có một cái mục mà chụp nữa đó là chứng minh thư đó sau cái mặt cái con à, màu đỏ đỏ này nè nó đây là chứng minh thư phải rõ nét nha bạn phải đọc được chữ trong trường hợp này để bảo mật thông tin thì à, à, mình xin phép là che che thông tin của bạn này lại để vì thông tin cá nhân ha ok rồi ok sau khi các bạn nhấn xong á thì nó ờ, kêu là bây giờ là đang chờ xác thực đó, cái mục xác minh nâng cao này đang chờ xác thực thì tới cái bước này này tới cái bước này thì các bạn chỉ cần chờ thôi thông thường á à, mình sẽ chờ trong khoảng từ 3 tiếng cho tới 24 ờ, giờ sau thì sẽ có thông báo sẽ có thông báo gửi về cho mình nó sẽ gửi về mail hoặc là gửi về số điện thoại ha đây ví dụ ví dụ như nó gửi về email chẳng hạn và nó báo như thế này ID của bạn đã được xác minh vui lòng nhận hành động đó là hành động của bạn hoặc là ID của bạn đã được xác minh thành công thì lúc đó mình rất là chúc mừng các bạn bởi vì tiền chuẩn bị về với các bạn rồi đó, còn nếu như mà chưa thành công thì mình rất tiếc là mình phải cao KYC lại ha ok đây là gửi về email còn gửi về số điện thoại chẳng hạn ví dụ như mình đây gửi về số điện thoại chẳng hạn à, mình thì à, đây như các bạn đã thấy gửi về số điện thoại thì nó sẽ như thế này ha thì mình cao qua Kawasi tới lần thứ ba mới được các bạn lý do là mình phải làm kỹ ha phải viết à, họ và tên phải viết hoa đó, có dấu đó, bắt buộc phải viết hoa đó là tiên quyết à, và hình ảnh trên chứng minh thư mình phải đọc được đó là lý do mà mình phải làm tới lần thứ ba thì mình mới thành công đó và rút ra được kinh nghiệm mà chia sẻ cho các bạn đó ok rồi à, tiếp theo sau đó mình đăng nhập vào trong cái tài khoản của mình đăng nhập vào tài khoản của mình ấy, thì các bạn sẽ thấy là à, đó xác minh cơ bản là xác thực xác minh nâng cao là xác thực thì lúc đó các bạn yên tâm lúc này á lúc này là à, lúc này á là sau khi cái này thành công xong thì 7 giờ tối hôm sau khi nhận được thông báo 7 giờ tối hôm sau khi nhận được thông báo thì à, các bạn tiền sẽ chuyển thẳng về tài khoản à, À, năm roi cho các bạn ha đó khi mà chuyển về năm roi chuyển về năm roi cho mình nó tự động nó hiện lên trên tài khoản năm roi nó tự động nó được cộng vào các bạn các bạn không cần phải làm gì hết á ok ha rồi tiếp theo đây là một ví dụ uh, sau khi mà cái tiền được cộng về này các bạn 9,05 là gần 10 đô ha cái giá của nó là thực chất nó là roi và nó biến động theo giá của thị trường lúc thì ờ, sẽ thấp hơn lúc thì lên cỡ này lúc thì ờ, có thể là lên gần 10 đô nhưng mà để cho dễ hiểu và bớt phức tạp thì mình ghi là 10 đô ha đó mình kêu là hỗ trợ các bạn là 10 đô đó kiếm gần 10 đô ha ok giá nó sẽ còn tăng nữa các bạn nó tăng hàng ngày và tăng mỗi ngày ok bây giờ tiếp tiếp theo đây ví dụ như ở trên à, hình ảnh thì ở trên máy tính thì bạn sẽ nhận thấy là 9,05 đô đó tiền nó sẽ về tài khoản rồi đây là một số à, thành viên của mình à, thông báo cho mình là tiền về ví dụ có tiền rồi đó là bạn à, à bạn Jenny Yến ha rồi hoặc ví dụ như à, bạn em em thì à, về rồi nè đó tiền à, bạn đây là cái bằng chứng mà bạn chụp cho mình ha rồi tiếp theo là ví dụ như bạn Xuân Diệu chẳng hạn này em nhận được rồi nè đó ok ha các bạn như vậy các bạn cứ làm là sẽ có tiền về ha yên tâm là như vậy đó, đây là cả một số cái bằng chứng để à, à mình muốn nói với các bạn là như vậy các bạn làm là các bạn sẽ có tiền ha rồi tiếp theo là bạn Lý Thị Phương chẳng hạn này em được như này ạ à. đó tiền về và bạn khoe với mình ha rồi ví dụ như bạn Lan Anh à, em nhận được rồi nè anh nó tiền này về rồi nè đây là ảnh chụp và tin nhắn ở trên à, Facebook ok chưa các bạn à, các bạn à, cũng không còn lạ gì với à, giao diện của Facebook đúng không ok rồi đây là cái tài khoản của mình à, cũng được nhiêu đây các bạn đó thì mình đi chia sẻ giới thiệu thôi mình đăng ký một cái tài khoản mình chia sẻ giới thiệu thì à, mình sẽ được thưởng các bạn các bạn đó được thưởng gần 10 đô thì mình cũng được thưởng gần 5 đô đó, nếu như các bạn nào mà yêu thích uh, tuyển rep đó, và chia sẻ cái cơ hội này cho những bạn khác đó, ờ, đó thì mình ờ, nhận được phần thưởng thôi đó cái nào đương nhiên đúng không các bạn ok ha rồi thì đây là đối với giao diện Android và à, à, Android và trên máy tính thế còn ở trên à, còn ở trên trình iOS thì làm như thế nào mình hỗ trợ cho các bạn có điện thoại ở trên trình iOS ha đối với ờ, trình US đó thì đây các bạn các bạn xác thực KYC như thế này đầu tiên này Đây, các bước để ờ, KYC trên US thì trên cái ờ, giao diện nó như thế này nè các bạn nhấn vào trang chủ là chắc ăn nhất là các bạn nhấn vào trang chủ thì khi mà các bạn nhấn vào trang chủ á thấy có hình mặt người tôi các bạn nhấn vào tôi sau khi nhấn tôi xong á nó chuyển sang một cái giao diện như thế này các bạn chọn vào mục xác thực sau khi mà xác thực xong á nhấn vào thì nó chuyển sang giao diện là level cơ bản và level nâng cao đối với level cơ bản thì mình điền một vài thông tin ví dụ cụ thể đây các bạn à, quốc tịch này các bạn nhấn sổ xuống chọn Việt Nam tên họ ví dụ như mình là họ tên là Nguyễn Văn Hưng thì mình sẽ ghi là họ Nguyễn Viết hoa Có dấu Viết hoa Không dấu thì cũng ok Viết hoa có dấu càng tốt hơn Mình khuyên các bạn nên viết hoa có dấu ha Giống chứng minh thư là chắc ăn nhất Rồi tên là Văn Hưng Viết hoa có dấu Rồi Loại ID Ở đây trong vui lòng chọn thì ở đây như lúc nãy mình phân tích Có bốn mục ID card Đó, passport hoặc là Lion à, Lion Driver hoặc là order tức là chứng minh thư này hoặc là hộ chiếu này hoặc là bằng lái xe này hoặc là à, căn cước công dân một khác thì bạn chọn tương ứng ha bạn chọn tương ứng sau khi bạn chọn tương ứng mình ví dụ bạn chọn là chứng minh nhân dân thì ở dưới đây các bạn nhập số chứng minh nhân dân tương ứng vào ok chưa sau khi nhập xong các bạn nhấn gửi nhấn gửi xong qua mục sắc minh nâng cao rồi nhấn vào mục xác minh nâng cao nhấn vào cái dòng màu xanh này các bạn thì khi mà bạn nhấn vào dòng màu xanh à, trong trường hợp này thì có một số bạn đó là ví dụ đây các bạn viết không viết hoa không viết hoa có dấu hoặc là bắt buộc viết hoa thì nó xảy xảy ra trường hợp này xác minh này. thông tin không chính xác này thấy chưa nên mình khuyên các bạn viết hoa có dấu ok rồi sau rồi ha Ok thì à, à, tới đây á, là cũng- mình nhấn là thông minh vui lòng bắt đầu xác minh thì khi mà qua tới xác minh nâng cao á, thì nó cũng y chang như là lúc nãy mình hướng dẫn ở bên Android và à, và và máy tính á, trên giao diện máy tính á. đó. là nó cũng tương tự thôi y chang thôi đó tương tự y chang đây các bạn tương tự y chang như cái bước này làm giống nhau tương tự thôi cái xác minh nâng cao cũng giống y thôi mặt trước chứng minh thư này rồi à, mặt trước chứng minh thư này. thứ hai nữa là một cái ảnh chụp chứa ba thành phần chân dung chứng minh nhân dân và một cái tờ giấy trắng ghi ba dòng chữ họ và tên họ và tên viết hoa hoặc viết thường tùy các bạn à, viết tốt nhất là viết hoa để cho nó rõ chữ rồi năm roi global tiếp tục ngày tháng 5 kawasi ba thành phần như thế này đó. À, tải anh chụp lên load anh chụp lên load anh chụp lên đó theo ví dụ load anh chụp lên chụp ảnh rồi upload lên tải lên là ok nó như vậy ở bên iOS nó cũng tương tự cái uh, xác minh nâng cao á, bên iOS nó cũng tương tự như bên uh, Android và máy tính thôi ha ok các bạn ha rồi đó mình à, à, rất hy vọng là sau khi các bạn KYC xong mà các bạn nhận được cái thông báo như thế này thì 7 giờ tối hôm sau tiền sẽ về túi các bạn ha về cái à, tài khoản năm roi của các bạn rồi xong đó các bạn à, à, các bạn à, thanh khoản về tài khoản ngân hàng đó ok ha rồi à, các bạn à, rồi mình sẽ có một cái video nữa sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình à, thêm tài khoản thanh toán vào trong à, thêm cái phương thức thanh toán vào trong năm roi để các bạn có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng ok để tránh loạn kiến thức mình sẽ chuyển qua cái phần đó mình sẽ hướng dẫn các bạn sau đó rồi đó là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hưng nếu thấy hay hãy like subscribe hoặc là để lại bình luận nếu như bạn có thắc mắc đó và các bạn à, à, thấy hay nhớ cho mình nút like để kênh mình được à, nhiều bạn biết tới hơn à, để à, các bạn à, sẽ biết cách KYC ha rồi à, Văn Hưng Riverside cảm ơn các bạn và hẹn hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye bye